đúng rồi anh em năm bốn ba hai มาดูเลยนี่ 是谁啊？ cái nhà cái nhà đang đánh này mẹ nó chiều nay nó cỗ ra nó thịt lợn người đi vào liên tục đã xịt cái ngồi ngồi hai tiếng ngủ bắt đầu mình lên bán tiếp à, mối ức lắm đấy mãi mãi xuống dưới rồi ăn xong nhá bảo rồi mồi ăn là xong ngay Đấy là một bài một chiến binh trong này còn một con này à, mấy đôi đánh nhau luôn hôm trước em đánh con ché trước đằng sau em về em xem lại clip xem phải nó không ạ hai tiếng đồng hồ bắt đầu mình quay lại đánh lại Đấy, con trong hót đấy em đi gỡ bổ nhá anh em nào cần thì liên hệ quyết Bắc Giang nhá 0916 283 105 ship tất cả mọi nơi cho anh em may chưa mẹ mày vừa đá xong con mụ này đi qua lồn